Biển Đông, từ thực địa đến Liên Hợp Quốc. Từ những diễn biến phức tạp trên thực địa, vấn đề Biển Đông đã và đang được quan tâm và bày tỏ ở nhiều cấp độ, ở cả các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc. Thực địa nhiều diễn biến mới Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ, Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận quân sự mới tại Biển Đông – Động thái này cũng diễn ra sau khi cơ quan an ninh hàng hải Trung Quốc ra hai thông cáo về việc phong tỏa các vùng biển xung quanh khu vực tập trận kéo dài từ ngày 27 đến 28 tháng 9, song không đưa ra thêm thông tin chi tiết nào. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đi ngược lại các tuyên bố của họ trước đó là không quân sự hóa quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, đồng thời gọi các tiền đồn của Trung Quốc ở trong khu vực là những nền tảng của sự áp bức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus đã nhắc lại tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến thăm Nhà Trắng của ông vào năm 2015 rằng Trung Quốc không có ý định theo đuổi quân sự hóa quần đảo Trường Sa và rằng các tiền đồn của Trung Quốc không nhắm mục tiêu hay gây sức ép với bất cứ quốc gia nào. Tuy nhiên, trên thực tế, Trung Quốc đã theo đuổi một chiến dịch quân sự hóa các tiền đồn trên một cách liều lĩnh và đầy khiêu khích ông Guterres đã liệt kê các hành vi của Trung Quốc như triển khai tên lửa hành trình chống hạm, mở rộng năng lực giám sát, xây dựng các đường băng và nhà chứa máy bay cho các máy bay chiến đấu phản lực của họ. Trung Quốc đã lợi dụng những tiền đồn được quân sự hóa của mình như những nền tảng của sự áp bức, hòng khẳng định quyền kiểm soát với các vùng biển mà Bắc Kinh không tuyên bố chủ quyền hàng hải hợp pháp, ông Otergus nhấn mạnh. Ông nói, các tiền đồn trở thành những nền tảng phục vụ hàng trăm tàu dân quân hàng hải và các tàu của lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Theo đó, thường xuyên quấy rối các tàu dân sự và cản trở các hoạt động thực thi luật hợp pháp. Philippines đưa phán quyết năm 2016 ra Liên Hợp Quốc. Tuần trước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhận được những lời ca ngợi hiếm hoi từ giới phê bình vì đã viện dẫn trước Liên Hợp Quốc phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế. Theo đó, khẳng định các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc ở Biển Đông là vô căn cứ. Trong bài phát biểu đầu tiên của mình trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thường niên, ông Rodrigo Duterte đã đưa ra một trong những lời bảo vệ mạnh mẽ nhất đối với chiến thắng của Philippines trong vụ kiện lên tòa trọng tài, dù Trung Quốc đã bác bỏ kết quả đó. Ông nói, dù không chỉ đích danh Trung Quốc, phán quyết này là một phần của luật pháp quốc tế, sẽ không thể nào thỏa hiệp và không cho phép các chính phủ hạ thấp hay từ bỏ nó. Chúng tôi cực lực phản đối mọi nỗ lực nhằm làm suy yếu nó. Ông Albert Del Rosario, cựu Ngoại trưởng Philippines, từng đệ trình vụ tranh chấp với Trung Quốc lên tòa trọng tài quốc tế, cho biết ông rất phấn khởi về động thái này của Tổng thống Duterte. Còn Antonia Capio, cựu thẩm phán tòa án tối cao Philippines, từng hỗ trợ pháp lý trong vụ kiện này, cũng tán dương ông Duterte và hy vọng rằng đây là chính sách mà chính quyền Duterte sẽ thực thi ở mọi cấp độ nhằm bảo vệ các quyền hàng hải của Philippines và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế nhằm áp đặt thực thi phán quyết. Thẩm phán Tòa án quốc tế đánh giá tình hình Biển Đông Trả lời thanh niên, một thẩm phán của Tòa án quốc tế về luật biển ITLOS phân tích các diễn biến pháp lý gần đây liên quan Biển Đông vừa qua nhiều nước như Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Đức cũng như một số quốc gia Đông Nam Á đã đệ trình văn bản lên Liên Hợp Quốc để phản đối tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở vùng biển này. Từ diễn biến trên, Thanh Niên đã phỏng vấn một trong số 21 thẩm phán của tòa ITLOS. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, vị thẩm phán đề nghị không công khai danh tính. Ông đánh giá thế nào về diễn biến nhiều nước đệ trình văn bản lên Liên Hợp Quốc để phản đối Trung Quốc về Biển Đông? liệu có tạo ra bước ngoặt mới về pháp lý cho vấn đề Biển Đông? Các nước đang cố gắng kiềm chế các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Quan điểm của các nước này được đưa ra nhằm thể hiện sự ủng hộ của quốc gia Đông Nam Á đang ứng phó với Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên, diễn biến này không tạo ra bước ngoặt mới về pháp lý đối với Biển Đông, vì vấn đề pháp lý đã được thể hiện qua phán quyết của Tòa trọng tài vào tháng 7 năm 2016. Như vậy, các nước ASEAN nên xây dựng cơ sở luật pháp thế nào để đối phó với tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông? Rất rõ ràng rằng các nước ASEAN nên dựa vào phán quyết của tòa trọng tài để xây dựng cơ sở luật pháp. Cũng từ phán quyết này để xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC mà ASEAN và Trung Quốc đang đàm phán. Thực tế, Trung Quốc vẫn bất chấp phán quyết của tòa trọng tài, vậy thì cộng đồng quốc tế phản ứng như thế nào? Nhân đây, tôi cần giải thích thêm về phán quyết năm 2016. Đó là phán quyết này không phải do Tòa trọng tài thường trực BCA ở The Hague đưa ra. Phán quyết là của Ủy ban trọng tài được thành lập theo phụ lục thứ bảy của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Trong đó, 4 trong 5 thành viên Ủy ban trọng tài được chỉ định bởi ITLOS Tòa trọng tài xử lý về Biển Đông năm 2016 chỉ sử dụng cơ sở làm việc của PCA ở The Hague, Đà Lan để tiến hành các hoạt động trong quá trình đưa ra phán quyết. Vì thế, phán quyết không phải của PCA đưa ra. Phán quyết của tòa trọng tài xây dựng nên chuẩn mực và lý lẽ để các nước có thể dựa vào đó để phản đối tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đưa ra đối với Biển Đông. Các nước có thể hành động, tận dụng cơ sở này trên các diễn đàn quốc tế nhằm phản đối Trung Quốc. Gần đây, Mỹ đã đưa ra biện pháp trừng phạt đối với một số doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc cùng một số cá nhân ở nước này liên quan đến Biển Đông. Đây có thể là cách thức để các nước khác như Anh, Pháp cùng áp dụng. Luật pháp Mỹ có thể cho phép việc trừng phạt các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc cũng như các cá nhân của nước này liên quan những hành vi xây dựng, quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông mà Bắc Kinh đang chiếm giữ. Tuy nhiên, luật pháp các nước khác hầu hết chỉ có thể đưa ra biện pháp trừng phạt liên quan đến các vấn đề như khủng bố hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ông Pompeo gợi ý liên minh chống Trung Quốc, Bắc Kinh nói làm gì có ngày đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo muốn xây dựng liên minh toàn cầu chống Trung Quốc là chuyện viễn vông.